và tôi có câu tổng kết thế này vợ hư chỉ buồn con hư là nhục vì vợ hư xin lỗi các chị vẫn có thể bỏ được nhưng con hư không bỏ được cho nên tôi là tôi xây dựng cái cơ chế là rèn rũa con con cái đến nơi đến chốn và tôi có năm nguyên tắc để sống nhắc qua cho công chí ghé công chí ghi cái này lo cho cha mẹ để con đạo đức lo cho con để có tương lai lo cho vợ để có hạnh phúc lo cho sự nghiệp để có điểm tựa và lo cho bạn bè để có sức mạnh tổng hợp thì nó mới thành công